Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ như sau. 27 nhân với 11 27 nhân với 11 là số có hai chữ số nhân với số 11 thì nhân nhẩm như thế nào cho nhanh và làm như thế nào? Các con hãy quan sát cách phân tích và hướng dẫn của cô. Chúng ta nhân như bình thường, nhân đặc tính như bình thường với số có hai chữ số để chúng ta tìm hiểu này. Các con nhìn và quan sát nhé. Đầu tiên cô sẽ lấy 27 nhân với 1. Cô sẽ nhân nhầm 1 nhân 7 bằng 7. Viết 7. 1 nhân 2 bằng 2. Viết 2. Cô giáo được tích riêng thứ nhất là 27. Bây giờ cô lại lấy 27 nhân với 1 của hàng chục. Cô giáo được tích riêng thứ hai. Các con quan sát. 1 nhân 7 bằng 7. Viết 7. 1 nhân 2 bằng 2, viết 2. Đến bây giờ cô trò chúng mình đã có hai tích riêng rồi. Đúng không nào? Vậy thì cộng hai tích riêng này lại. Để cộng hai tích riêng này lại thì các con nhìn kỹ xem nhé. Ở đây là số 27, vì vậy cô chỉ cần lấy 2 cộng 7. Sau đó cô 2 cộng 7 cô được 9. Cô viết 9 xen giữa vào số 2 và số 7, cô sẽ được kết quả đây, hai tích riêng đều là 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của 27, đó là 2 cộng với 7. Cô sẽ nhầm này, 2 này cộng với 7 này bằng 9. Lúc này ta sẽ viết 9 vào giữa số 2 và số 7. Các con nhìn này, cô lấy 27. Cô lấy 2 cộng với 7 bằng 9. COVID-9 xen vào giữa số 2 và số 7. Cô được kết quả